Hello xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái bài so sánh đánh giá nho nhỏ giữa hai cái loại cáp có sẵn trên thị trường và sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ bắt hãy bắt đầu thôi và đây là hai cọng cáp mình hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn và đây là một cọng cáp chính hãng của hãng Anker và đã có chứng chỉ MFI đạt chuẩn của Apple cổng cáp Lightning bên phải, phải của mình đó là cáp Lightning chính hãng của Apple do Apple sản xuất điều thứ hai cổng cáp Lightning của Anker mình đánh giá thấy khó bị dơ và bẩn như cáp của Apple đây đã thấy sau một thời gian sử dụng thì nó khá là dơ và điều tiếp theo cáp Anker mình thấy độ bền cao hơn rất nhiều so với cáp của Apple cáp của Apple chỉ sau một thời gian sử dụng thì nó đã như vậy đây và điều tiếp theo là về giá thành giá thành của cáp Anker này mình mua trong Apple Shop thì với giá khoảng 330 ngàn và cáp Apple cáp của cáp Lightning chính hãng của Apple mình mua với giá 550 ngàn Vậy kết luận lại bạn nên mua cáp nào đối với mình thì mình sẽ chọn cáp của Anker đối với bạn nào đồng bộ đồ của Apple thì các bạn nên chọn cáp Lightning của Apple và đối với mình thì hai cổng cáp này đều là hai cổng cáp rất là ổn và đều là cổng cáp tốt trên thị trường và đây là hai cổng cáp có chuẩn MFI của Apple và đó là bài so sánh nhỏ của mình sau một thời gian sử dụng giữa hai cổng cáp Anchor và cáp Lightning của Apple và nếu bạn thích video này hãy để cho mình một like và một subscribe một share và để tạo động lực cho mình làm những video tiếp theo nha cảm ơn các bạn